sớm nay sáng xuân tình mơ vội vàng lên chuyến xe chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua tôi như đứa trẻ cùng mong rằng bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi một năm đã đi xa thì bao nhiêu lần chuyến đi Không sống chuyến này Vì tôi, tôi đang về quê Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đời Chờ tôi, nhớ tôi và mong mong tôi Thế nên phải mau về thôi Mùa xuân ngoài kia đã ngập tràn năm đã đi xa đi bao nhiêu là chuyến đi Không sống chuyện này tôi Tôi đang về quê Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ Chờ tôi Nhớ tôi và mong ngóng tôi Thế nên phải mau về thôi Mùa xuân ngoài kia đã ngập tràn hoa Buồn giờ trên xe đời nhiều cuộc phiêu du nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao đi xa